Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021, tức ngày 9 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Mùi hôm nay là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Xuất hiện lục xung cũng là lúc người tuổi Tý đừng để sự ích kỷ cá nhân trở thành rào cản, khiến bạn xa rời người yêu thương ngày hôm nay. Hãy dùng bản lĩnh, sự trưởng thành của bạn để giải quyết mọi khúc mắc giữa hai người, như thế cả hai mới dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Chính ấn dự báo, đây là một ngày thú vị để người tuổi Tý học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới, giúp bổ sung vốn sống và kinh nghiệm cho bạn. Hãy nhân cơ hội này để có thể tích lũy thêm vốn hiểu biết, phục vụ cho công việc của bạn trong thời gian tới nhé. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng chỉ vì mải lo lắng cho những người xung quanh mà quên đi vấn đề sức khỏe của mình cũng quan trọng không kém. Đây là ngày mà một vài dấu hiệu cơ thể có thể gửi đến bạn, cảnh báo bạn về việc cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của chính mình đấy. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu. Sửu ngọ tương hại khiến người tuổi sửu đang bị vấn đề cũ cản bước, hãy rũ bỏ những đau thương, mất mát trong quá khứ, những vết thương tâm lý không được chữa lành chỉ khiến bạn càng thêm đau đớn. Hãy nghĩ cho đời sống tinh thần của chính mình, xoa dịu vết thương lòng và khôi phục lại những cảm xúc tích cực bạn xứng đáng được tận hưởng. Dường như guồng quay quen thuộc của đời sống đã khiến cho người tuổi sửu cảm thấy mệt mỏi đủ rồi, thế nên khi có chính tài che chở, bạn không cố tình cưỡng lại những điều thú vị từ thế giới xung quanh. Có lẽ bạn đang mong muốn một chút thay đổi trong nhịp sống, và nhờ thế tinh thần bạn mới trở nên dễ chịu hơn ngày hôm nay đấy. Ngũ hành tương sinh khuyên bạn đừng vì bận rộn mà quên dành thời gian nhiều hơn cho những người bạn thân thiết. Đây là cách bạn nạp lại năng lượng nhanh chóng sau thời gian đầu tư cho networking của mình. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Đây chính là cột mốc tuyệt vời để người tuổi dần tận dụng hâm nóng tình cảm với nửa kia, hoặc tìm kiếm một đối tượng mới nếu còn độc thân trong ngày có tam hợp nâng đỡ, Hãy cởi mở đón nhận những điều mới mẻ sắp đến trong chuyện tình cảm của bạn. Người tuổi dần ngày hôm nay vô cùng bốc đồng, nông nổi, ảnh hưởng của tỷ kiến nên bạn hành động theo cảm tính chứ không phải suy xét mọi việc một cách lý trí. Trước khi cố gắng kiểm soát những cảm xúc này thì hãy tự hỏi mình vì sao bạn lại trở nên như vậy. Mộc hỏa tương sinh có thể mở ra cánh cửa để bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Nếu bạn muốn tìm kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài, đây là thời điểm bạn nên bắt đầu hỏi thăm những mối quan hệ xã hội quanh mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. 4. Tử vi tuổi Mão. Mão Ngọ tương phá khiến nhiều việc không đi theo kế hoạch. Đối với các nàng độc thân, bạn dễ dàng vướng vào những mối quan hệ tiềm tàng nguy hiểm. Hãy cẩn thận tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi có ý định tiến xa hơn. Dưới tác động của kiếp tài, hành xử lạ lùng của một người thân nào đó trong gia đình khiến cho người tuổi Mão không khỏi ngạc nhiên hôm nay. Có lẽ việc đặt ra một vài câu hỏi đơn giản không đem lại kết quả mà bạn muốn, nên bạn sẽ phải dành thời gian để tìm hiểu nhiều hơn một chút về họ đấy. Hôm nay hỏa khí vượng khuyến khích bản mệnh quay về tập trung cải thiện sức khỏe bản thân. Việc này đòi hỏi bạn phải dọn dẹp cả những suy nghĩ, niềm tin tiêu cực đã ngăn cản bạn trong thời gian qua. Bạn có thể thay đổi diện mạo hoặc thử phá cách với những bộ cánh mới. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn Con giáp thiên tài mang lại tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi thìn. Với các cặp đôi, hai bạn có thể suy nghĩ đến việc cùng tạo ra khối tài sản chung hoặc cùng san sẻ các gánh nặng tài chính của đối phương. Điều này có thể khiến phương diện tài chính của cả hai trở nên thịnh vượng hơn. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có thể tìm ra cách cân bằng các mối quan hệ quanh mình. Bạn chăm chút hơn cho các mối quan hệ thân thiết mà vẫn có thời gian riêng để tận hưởng những sở thích của bản thân.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 Có lẽ việc đặt ra một vài câu hỏi đơn giản không đem lại kết quả mà bạn muốn, nên bạn sẽ phải dành thời gian để tìm hiểu nhiều hơn một chút về họ đấy. Hôm nay hỏa khí vượng khuyến khích bản mệnh quay về tập trung cải thiện sức khỏe bản thân. Việc này đòi hỏi bạn phải dọn dẹp cả những suy nghĩ, niềm tin tiêu cực đã ngăn cản bạn trong thời gian qua. Bạn có thể thay đổi diện mạo hoặc thử phá cách với những bộ cánh mới. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 6. Tử vi tuổi tỵ Con giáp ảnh nhờ tam hội mà căng thẳng kéo dài giữa bạn và một người nào đó sẽ được giải quyết triệt để ngày hôm nay, khiến cả hai hiểu nhau hơn, đồng thời có cơ hội ngồi lại để bàn bạc với nhau về những vấn đề mà hai phía chưa thông suốt. Đây chính là cơ hội để bạn bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất đấy. Nhờ có thực thần mà hôm nay người tuổi tỵ vô cùng lạc quan, tích cực. Tuy nhiên đừng để sự lạc quan thái quá khiến bạn đưa ra những ý tưởng thiếu thực tế, thậm chí khiến cho bạn vừa mất thời gian, sức lực, mà còn đánh mất cả niềm tin của chính mình khi kết quả không được như ý. Hỏa khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Khuyên bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, nếu bị bệnh thì dù đi chơi xa cũng không quên mang đủ thuốc để dùng. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, ngọ ngọ tự hình khiến bạn suy diễn quá nhiều, có thể nói, đây thực sự sẽ là ngày stress dành cho bạn, nếu bạn không biết kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình sao cho thích hợp, mà chỉ chút những tức giận lên mọi người xung quanh một cách thiếu thiện trí. Dù bạn có thân thiết với người đó đến mấy đi chăng nữa thì hãy giữ như danh giới nhất định trong giao tiếp nhé. Thương quan mang đến một số tin không vui, vài việc xảy ra ngày hôm nay có thể khiến nội tâm của người tuổi ngọ trở nên rối loạn, bạn thậm chí không biết giải quyết mọi việc như thế nào sự điềm tĩnh vốn có của bạn cứ như bị lấy mất vậy. Dù gì hãy cố gắng hiểu rằng cuộc sống luôn có lúc thăng lúc trầm, nếu mọi thứ đơn giản và dễ dàng quá thì còn gì đâu là thú vị. Do đó, bạn phải có trí tuệ đủ để tự bảo vệ chính mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Tam hội khuyến khích sự kết nối nên người tuổi mùi lúc này mong muốn được đoàn tụ với những người bạn cũ, Tuy nhiên, nếu bạn lại ôm đồng việc lập kèo, một mình, kế hoạch gặp mặt có thể không được như ý, hãy rủ dê thêm những người bạn khác cùng lên kế hoạch với mình nhé. Chính tài mang tới vận may về tiền bạc nhưng không phải con giáp tuổi mùi nào cũng có thể tận dụng được cơ hội này. Đây là thời gian then chốt để các giả soát lại các mục tiêu và chiến lược trên con đường sự nghiệp của mình. Liệu bạn có đang đi theo hình mẫu của ai đó mà chưa phù hợp với chính bạn không? Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh làm mới bản thân, Hôm nay là ngày nghỉ, bạn nên tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng lại vừa có thể nâng cao trí tuệ với những buổi workshop hoặc lớp học kỹ năng mới lạ xem sao. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân. Thiên quan dự báo đây là ngày mà những gánh nặng đè lên vai có thể khiến cho người tuổi thân cảm thấy kiệt sức, thậm chí không còn bất cứ sự hứng khởi nào, thoải mái nào với mọi công việc, Hãy cố gắng cho mình thời gian để tĩnh trí và nhìn lại mọi thứ, bạn sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo. Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh hôm nay nên cẩn thận với những lời nhận xét, đánh giá, bất kể bạn là người đưa ra hay tiếp nhận chúng. Mâu thuẫn và bất đồng ý kiến có thể nảy sinh, nên bạn hãy giữ bình tĩnh trước khi phản ứng tiêu cực với vấn đề. Ngày tốt theo nhị thập bát tú kiêng cữ, chôn cất, cưới gà, mở thông đường nước. Hôm nay bản mệnh lưu ý nên tránh những việc kể trên đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tuất. 10. Tử vi tuổi Dậu. Chính quan đang hồi thúc người tuổi Dậu sẽ có những suy nghĩ sâu sắc hơn về bản thân. Có thể nói đây là cơ hội để bạn học về chính mình ở nhiều khía cạnh khác nhau, giác ngộ và trở nên hoàn thiện hơn. Quá trình đó có thể đòi hỏi bạn phải từ bỏ một số quan điểm và niềm tin không còn phù hợp nữa. Ngũ hành xung khắc phải đối mặt với nhiều cơn sóng cảm xúc thất thường, Điều này có thể bắt nguồn từ những suy nghĩ tiêu cực trong bạn. Vì vậy, cách duy nhất để kiểm soát tâm trạng rối bời này là ngăn chặn luồng suy nghĩ tạo ra chúng. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 9 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất, Tam hợp ghé thăm người tuổi tuất cũng là cơ hội rất tốt để bạn có thể gây ấn tượng tốt với một người nào đó mà mình đang để mắt tới. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy tự tin thể hiện bản lĩnh của chính mình trong công việc, trong mọi hoạt động nhằm ghi điểm với đối phương nhé. Nhờ thiên tài mà kiến thức về tiền bạc của con giáp tuổi tuất sắc sảo hơn, bạn có nhiều góc nhìn mới về phương diện tài chính. Tiết kiệm, danh dụng có thể là một phương án tốt để bạn trở nên an tâm hơn về tài chính. Tuy nhiên, đầu tư mới thực sự đem lại cho bạn một nguồn thu nhập thụ động để chinh phục những mục tiêu tài chính lớn. Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh tham gia các hoạt động thể dục thể thao cùng mọi người vừa giúp cải thiện sức khỏe, lại vừa có thể gia tăng sự kết nối. Niềm vui trong quá trình tập luyện cùng mọi người sẽ khiến bạn cảm thấy luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi Đừng lo lắng quá nhiều về các trở ngại người tuổi hợi đang đối mặt, hãy tập trung vào những thứ nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Mặt tốt là với sự nâng đỡ của thiên ấn, một phần nhờ vào sự cao trào trong cảm xúc mà khả năng cảm thụ nghệ thuật và sáng tạo trong bạn cũng được nâng cao. Hỏa thủy xung khắc cho thấy bản mệnh không mấy may mắn cho về mặt tài chính. Hãy giả soát lại các khoản tiêu xài của mình. Có thể bạn đã bỏ qua một hóa đơn quan trọng, hoặc việc tính toán chi tiêu của bạn đã bị hao hụt ở đâu đó,